qua một đời đắng cay gian khó trong hành trình lúc vui buồn hoàn nạn có nhau cùng cố gắng sẻ chia mình và nhau là anh một nhà dù sông trên dư ai cầu ước thề vẫn một lòng về phía nhau cho đến hiện nay dẫu nên đời nhiều lời dối some noise.